Hôm nay Kỳ Lan sẽ giới thiệu đến tất cả cách một sợi dây chuyền chế tác theo yêu cầu cho khách hàng. Và sợi dây chuyền này được làm từ vàng nguyên khối chế tác ra au 750 Và mẫu dây chuyền này khách hàng đặt dựa trên mẫu Kỳ Lan đang đeo. Đây là mẫu Kỳ Lan đang sử dụng, đang dùng. Các mắt dây chuyền lại với nhau là những mắt dạng mắt xích và logo của Kỳ Lăng Luxury. Khách hàng cũng yêu cầu mẫu y chang như của Kỳ Lân đang sử dụng nhưng thay thế khác biệt là cái logo của Kỳ Lân thành cái logo công ty của khách hàng và một yêu cầu nữa từ khách hàng đối với sự di chuyển này đó chính là phải nặng gấp đôi cộng dây chuyền của Kỳ Lân đang đeo và cộng dây chuyền này có trọng lượng nặng hơn gấp đôi đối với sự di chuyển của Kỳ Lân thì Kỳ Lân để lên cái căn này căn này là cho chúng ta biết chính xác thông số là bao nhiêu vàng luôn thì hiện lên là hai lượng 79 30 đối với sự di chuyển của khách hàng thì kỹ năng căng thử sẽ như thế nào vượt qua cái mức cho phép của cái căn này luôn nên là cái màn hình hiển thị lên chiếc ngược luôn vậy thì mình phải căng bằng số gam bằng cái căn gam này 207,9 gam và mình sử dụng theo công thức tính toán thì là chạy ra 5 lượng 544 và theo thông số tính toán được thì sợi dây chuyền này sắp xỉ gấp đôi trọng lượng sợi dây chuyền của Kỳ Lăng đang sử dụng Xem kích thước của hai sợi dây chuyền à, Nhích hơn một xíu về độ to Chiều dài thì cũng nhích hơn một chút xíu Kỳ Lân có đi giám định ở trung tâm này Đơn vị này là đơn vị chuyên giám định vàng bạc đá quý Và họ chứng thư giám định trang sức cho mình sau khi họ nhận sản phẩm của mình để giám định thì họ sẽ kiểm tra, họ đo, phân tích bằng máy móc chuyên nghiệp, chuyên dụng của họ và họ xác định cho chúng ta bằng cách là ra giấy chứng thực họ sẽ chụp hình sản phẩm của mình và họ niêm phong vào đây bằng tem và đóng mộc của công ty có trọng lượng là 207,95g và họ ghi rõ là kim loại quý Rogon vàng hồng 18K. Tuổi vàng được xác định bằng phương pháp phổ huỳnh quang tia X theo tiêu chuẩn quốc gia. Và bây giờ Kỳ Lăng xin phép à, được à, trải nghiệm thực tế sản phẩm này vào mình để cho khách hàng nhìn qua video có thể xem hình dung được bởi vì khách hàng này ở xa đặt hàng qua gọi số hotline của Kỳ Lăng Luxury. Ở đây nó có một cái chốt khóa nối giữa cái cước này và cước này thì mình sẽ bật cái ổ cái cái càng này ra sau đó chúng ta sẽ nhấn cái chốt ở đây để kéo ra rồi sau đó mình sẽ thử wow sáng bóng vô cùng nếu như mình đeo ngoài thì à, quá hoành tráng luôn thôi đưa vào trong cổ tại vì à, vì cái thằng này có thân hình to hơn kỳ lân và uh, cao hơn kỳ lân luôn nên là kỳ lân làm một cái dây chuyền nó dài và nó dày và nó to thì mới vừa được khách hàng cái này mà đeo cái chìa khóa xe Mercedes bằng vàng và kim cương của kỳ lân vô thì đúng bài luôn cái chìa khóa xe này tất cả chi tiết bên ngoài này đều là từ vàng khối à, chế tác ra vàng AU750 và đến kim cương trọng lượng của ờ, cái chìa khóa xe này là hơn 3 cây rưỡi vàng và viên kim cương chủ rất to và đẹp và tất cả các phụ kiện trang sức trên cái áo mà Kỳ Lân đang sử dụng này à, như là nút nè cũng được chế tác từ vàng nguyên khối chế tác ra vàng ao 750 và đến kim cương full viền tròn ngoài logo bên trong là logo vương miện của Kỳ Lân Luxury cái logo biểu trưng của sự cao quý và cái logo mà Kỳ Lân đang sử dụng trên à, ghim kẻ áo này à, cũng được chế tác hoàn toàn từ vàng nguyên khối chế tác ra và có đến 3 viên kim cương vuông trên logo trong cái logo vương miện này kể cả cái mặt chìa khóa xe mặt chìa khóa di chuyển cái mặt này gọi là mặt chìa khóa di truyền cũng là đồng thời là cái chìa khóa xe Mercedes cũng có logo vương miện và đến 3 viên kim cương vô trong cái logo vương miện mặt dây thắt lưng mà Kỳ Lan đang sử dụng cũng vậy à, được chế tác từ vàng nguyên khối chế tác ra hai màu vàng vàng trắng và vàng hồng Rugon và trong này có 3 viên kim cương vuông cái mặt bên trong logo này là full vàng hồng khi mà Kỳ Lân không thích đeo vào mặt dây chuyền Kỳ Lân muốn độc lập và Kỳ Lân chỉ thích dùng cái móc chìa khóa này để làm chức năng là bỏ xe đeo vào trên quần đó thì bộ phụ kiện sẽ trở nên như vậy dây chuyền ghim cài áo logo nút áo chìa khóa xe dây thắt lưng à, giày và kỳ lân thường đi combo với nhau kể cả dây thắt lưng kể cả ấp lưng điện thoại giày túi sách tất cả mọi cái kỳ lân thường đi combo với nhau điểm này rất đặc biệt và thú vị luôn chắc chắn mọi người xem sẽ rất là thích và sẽ comment rất là vui đó chính là ở sau cái à, túi quần sau à, kỳ lân cũng có gắn một cái nút vào đây